và bây giờ mình từ ờ, căn nhà này nha căn nhà có số nhà là 33 lô 1Q23, đường D10S Oxit ở đây thì thuộc phường Thới Hòa, 10 phút 4 nha cả nhà phường Thới Hòa thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương và đây là hình ờ, ảnh của căn nhà và bắt đầu từ vị trí này mình sẽ ờ, từ vị trí này mình sẽ đi xung quanh ở khu này trong trong cái dự án này đó cả nhà nắm nha sau đó mình sẽ đi ra ngoài một xíu nữa ngoài một số cái đường á để cả nhà ném thêm một ít nữa rồi à, cả nhà xem video thấy hay thì nhớ bấm cho mình like chia sẻ đăng ký kênh còn ai hoặc là nhà đầu tư nào của khách hàng nào muốn mua cái nhà này thì liên hệ mình giá là một tí có cành à, tiền nuôi đây công thứ hai đây đây là cái công thứ hai này rồi mình chạy xuống dưới kia luôn rồi còn cái phía nhà bên tay trái này của mình là hình như cái nhà này là nhà được kinh doanh đó tức là mở cửa hàng này kia gọi là shop house á nhưng mà quanh đó rồi à, trường mầm non này không bên tay trái này là, là nó kinh doanh đó như ở là hình như không có đó, trường mầm non này hoa sen bị phước này cái cái cái cái à, bên tay trái này của mình chỉ mà xinh xanh cả nhà đang thấy đây là chủ dự chủ dự án người ta giữ lại để người ta kinh doanh đó người ta mở trường này trường mầm non hoa sen bị phước đúng không đó đó cả nhà thấy màu không Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ quay một căn nhà tại à, khu nhà ở Oxit bên à, phía bên kia đường của quốc lộ 13 à, thuộc 10 phút 4 nha cả nhà. Thì à, hiện tại mình đang đứng ngay vị trí này là ngay vòng xây ở à, Ecolec. À, tức là cái con đường mà đi thẳng ra ngoài kia. À, đi thẳng theo hướng tây này mình thì, thì sẽ ra quốc lộ 13 thì đường này gọi là đường NE NA2 NE2 á, NE2 là con đường vành đai 4 nha cả nhà còn à, con đường cắt ngang như thế này à, cắt ngang như thế này tức là đi theo hướng bên kia này đó, cả nhà thấy trên tay toàn chị chỉ hướng bên kia thì đó là con đường à, đơn là 14 à, hoặc là là đi theo hướng ở bên này thì người ta gọi là đường d hai. chỗ kia nó có cái bán kia cả nhà à, chỗ kia nó có cái bán này mình phóng to lên cho nhà thấy à, chỗ này nó có cái bán. thì bây giờ mình bắt đầu từ đây mình đi uh, quay cái, cái uh, căn nhà đó nhưng mà trước khi mình tới cái nhà đó thì mình sẽ quay xung quanh ở đây để cho cả nhà nắm được là từ căn nhà mà mình quay trong video ngày hôm nay á thì, thì gần ở đâu và có những tiện ích như thế nào nha cả nhà thì đầu tiên thì đây là cái xây đây là cái xây ecolex và phía bên tay tra phái này, này của mình phía bên tay phải này đây đây là khu biệt thự ecolex nha cả nhà à, cả nhà thấy á, đây là khu biệt thự ecolex như xa lắm cả nhà khu biệt thự này xa lắm nói chung cực kỳ rộng thì à, nếu mà à, ai có tiền nhiều hơn thì chúng ta có thể mua biệt thự này còn bây giờ chúng ta sẽ đi theo theo mình cái nhà hãy theo mình đỡ mà à, đi tới cái nhà một à, tỷ bảy nha cả nhà một tỷ bảy năm mươi à, thì bây giờ mình sẽ đi theo cái đường à, quanh đai bón này hay còn có tên gọi là đường à, NE2 và đây là vòng xoay lớn này vòng xoay Ecolec ra ngoài kia thì gọi là ba con cò à, cả nhà thấy không ạ à? đường à, một làng hai làng ba làng bốn làng xe cực kỳ rộng mỗi làng mỗi làng thì à, rộng lắm cả nhà mỗi làng thì sẽ có à, dù đường trên máy này thì sẽ, có hai làng còn làng bên ô tô kia thì mình thấy có ba làng ba làng cứ một làng như vậy thì sẽ có ba làng á ba làng nhỏ à, thì hai làng ô tô thì nó sẽ có sáu làng sáu làng hai bên kia là tám làng à, bên này nữa 10 làng tổng cộng là 10 làng chưa tính với hè và hướng này là hiện tại hướng là quốc lộ 13 nha cả nhà cái này đang ra quốc lộ 13 hiện tại mình đang đi quay uh, trong cái uh, thời tiết là trời đang mưa mưa phùng mưa bay uh, à, phóc phơ nói chung là mưa nhỏ ấy mưa phùng ấy thì cái nhà uh, có nghe được uh, video thì, thì uh, cho mình xin một like nhé nói chung là là là cái nhà xem khách hay thì nhớ cho mình một like một chia sẻ và một cái đăng ký kênh và hiện tại bên tay phải này của mình hướng này mình đang quay ra thì đây là công viên Ecolab này hai công viên Ecolec này nó sẽ nằm trên đường n Hai này và đường d Một này đây là công viên Ecolec cũng khá là đẹp thì à, nhà của mình cũng sống ở gần đây cái nhà thấy buổi chiều không và buổi chiều là là là mọi người tới đây người ta buôn bán như là bán dạo cũng khá là nhiều người ta chơi ở đây thì nhiều ở đây có cái hồ sen nữa đẹp đúng không cả nhà cực kỳ đẹp luôn rồi công viên đây thì người ta sẽ xây lên những cái à, cái cái cái, cái cực kỳ mới nha tại vì mình mới thấy làm hồi trước thì mình không thấy à, mình, ờ, mình mình mình trước mình không thấy để đó có dịp thì mình sẽ quay mình vô đây mình quay cho cả nhà còn bây giờ mình đi thánh ờ, ra quốc lộ 13 nha đi ra quốc lộ 13 cho cả nhà ờ, cùng xem phía trước này của chúng ta chính là quốc lộ 13 thì ở xa xa kia chúng ta thấy cái xe chạy cả nhà à, như vậy thì thì căn nhà này của chúng ta ở gần các cửa đó thì chúng ta có thể là à, muốn à, tập thể dục hay là sinh hoạt này kia cũng khá khá là dễ dàng cũng gần chợ nữa ở đây thì mình có thể đi chợ nhiều nhiều nơi đó mình đi dụ như chợ miền Phước Ba chợ Bến Cát rồi à, nói chung là chợ cũng nhiều nha cả nhà chợ cực kỳ nhiều và đặc biệt là ở trong à, trong trong, trong khu thường những cái khu mà nhà ở như vậy á thì uh, dân kinh doanh buôn bán ở trong đó cũng nhiều tức là mình chỉ cần có một cái nhóm buôn bán ở trong à, khu nhà ở thôi thì mình sẽ có cái cái như à, thì mình sẽ sẽ, sẽ có ở đó tức là mình sẽ mua hàng được mình không cần phải đi chợ đây là ba con cò đây người ta hay gọi là ngã tư Ecolex hay là ba con cò là đây ở cái nhà Thái này đây còn cái đường này là đường quốc lộ 13 này đây cái hướng mà mình đang quay đây là hướng đi quốc lộ 13 nha cả nhà còn phía bên tay trái này của chúng ta chính là Đại học Việt Đức đó, à, phía bên tay trái của con đường e NE2 anh mình đang bây giờ con đường hướng mình đang đi đây là hướng đường NE2 này đường vành đai 4 á thì bên tay trái chính là đại học Việt Đức còn bên tay phải đây đây bên tay phải đây thì chính là cái ờ, nhà cao tầng một tầng hai tầng ba tầng bốn tầng ờ, sân thượng là năm dưới là 6 6 tầng cái nhà này thì mình nghĩ dành cho những ờ, đại gia có tiền thôi đại gia có tiền thì mới có thể ở được nhưng bản thân mình thì mình cũng chưa đủ tiền để mình mua căn nhà như thế này hả à thì mình cũng chưa biết cái giá ờ, như thế nào nhưng mà xây dựng như thế này thì chắc chắn là nhiều tiền rồi đó cả nhà rồi đây bên tay trái này ở bên tay trái thì hướng mình đi là đường này 2 tức là đường mình đai 4 là chính là đại học Việt Đức thì à, đại học Việt Đức mình cũng có quay mấy video ở trên à, kênh của mình á, thì cả nhà muốn xem thì cái cả nhà có thể à, gõ tìm kiếm từ đại học Việt Đức nha cả nhà còn bây giờ thì mình cứ mình vay mình vay đi tới cái căn nhà mình cần quay ngày hôm nay để cho cả nhà cùng xem cái đã cái à, hướng mà đường vành đai 4 này thì chúng ta đi thẳng ra phía ngoài kia thì chính là An Điền nha cả nhà An Điền ờ, mình à, có thể là mình mình đi theo à, à, lên khu nghiệp Rạch Rách đồ á mình đi tiếp theo mình đi tiếp nữa thì à, mình lên à, vượt Củ Chi à, đường hướng đó thì mình cũng có đi một lần rồi mình sẽ vượt Củ Chi à, bên đây là cũng trường Thái Hòn này của đô thị Hòn đây thì nó sẽ ờ, dọc theo cái mép sông ờ, Thị Tính đây đây là cái nhánh một cái nhánh nhỏ của sông Thị Tính thôi mà sông Thị Tính thì cũng là một cái nhánh nhỏ của sông Sài Gòn ờ, cái nhà có thể hình dung như vậy ở đây Quận đất là bên tay trái này để Quận Đức thì mình chưa biết chính xác là khi nào sẽ hoạt động nhưng hiện tại đang xây dựng cũng khá là là là bài bản rồi tức là chắc cũng gần được uh, hoàn thiện 90 rồi cả nhà và đây cả nhà đây là đường uh, vành đai 4 thì uh, cả nhà được biết là một con đường khá là rộng à, được chia làm uh, tính tức là sẽ được gọi là bốn làn xe được bốn làn xe nha à, nhưng mà theo mình tính uh, từng làn nhỏ thì tổng cộng là 10 làn nhỏ 10 làn nhỏ nha cả nhà cực kỳ đẹp và cái uh, cái căn nhà mà mình uh, muốn review cho cái nhà ngày hôm nay ấy thì nó thuộc một cái dự án oxit dự án của oxit của công ty Việt Nhân và dự án oxit này thì nó sẽ nằm trên cái đường này cái đường vành đai 4 này ở đây thì ờ, có khá là nhiều anh em ờ, đầu tư bất động sản ở đây có rất là nhiều người mua đất ở đây nha cả nhà từ khách hàng ờ, đầu tư theo cái dạng mà, mà tiện ích thì sẽ mua đất ở đây rồi bây giờ mình sẽ ờ, đây đây đây đây dự án ngôi xích này dự án mà mình muốn quay cho cái nhà này cái nhà thấy không ạ à? đây là dự án ngôi xích này bây giờ mình sẽ đi vào cái công chính mình sẽ đi vào cái công chính cho cái nhà nha mà mình tìm cái nhà đó cái nhà đó thì uh, chú uh, chú với bán chú gửi cho mình bán thì bây giờ mình đi uh, tìm mình đi tìm mình cũng chưa tới thì bây giờ mình lần đầu tiên mình tới này à, thì mình sẽ đi uh, dạo một vòng trong trong, trong trong trong khu này cho cái nhà thấy rồi đây đây là Oxit này các nhà thấy không Oxit City thành phố của bạn Mỹ Phước 4 Bình Dương à, thuộc Mỹ Phước 4 nha rồi ở trong này thì à, dân ở cũng khá là đông cũng như là rất là nhiều à, anh em bất động sản người ta cũng mở văn phòng ở đây đây đây có bán cà phê này à. đây là đường D4 rồi mình đi tìm cái uh, đây cà phê nữa này để tìm cái căn nhà mà mình còn quay cho cả nhà số 4 lô 1 ô 7 ô 5 lô 7 để mình coi thử là cái căn nhà của mình còn tìm cho cái nhà là uh, lô bao nhiêu ta mình nhớ là lô 3

tìm nhà ở đây ở đây một căn bao nhiêu em ờ, tùy đường tùy giá dạ. tùy vị trí nhưng dao động từ tỷ 7 tới 2 tỷ 1 2 tỷ hả anh đang đi tìm lô đất quên căn nhà bán cho khách em biết dạ. cái lô lô 1 ô 23 không một, lô 123 à, học đây này này anh ghé cái nhà em đi ra đây coi coi đi anh đi tìm anh vay bây giờ coi nè ờ, bây giờ biết à. biết Căn 33 lô 123 ở trong này, phía trong này. Phía trong hả? Dạ. Anh chạy vào trong đó ha. À, cái đó à, anh mua cho anh hay? Không, chú gửi anh bán ừ. Gửi nhiêu à? Tí 8, được không? Dạ. Không hả? Đây, bây giờ mình đi tìm cái nhà trước nha cả nhà sau đó là mình mình ờ, sẽ quay ờ, các tiện ích cho cả nhà nói chung ở đây tiện ích cũng khá nhiều lô 13 ô 1 13 chung nhà cực kỳ đẹp cả nhà mình sẽ tìm ô 23 đây là đường D8 D9 lô 18 à rồi mình biết rồi mình sẽ đi tìm lô 1 lô 13 mừng hai sao mình biết cái căn nhà đó ta căn nhà là căn màu xanh cái nhà cứ theo uh, theo mình nha mình sẽ tìm rồi cái này 25 rồi 23 này số 1 09 08 à, chuẩn bị tới cái nha của mình rồi đó ba ba cái này hai mười mười ba mười bảy mười sáu hai mươi hai ba tra làm sao sao biết ta cái này 25 mà bán nhằn những cây 25 15 16 chung trong này nhiều nhà giống nhau cả nhà bên này 25 này bên bên tay trái này của mình 23 rồi đó mình chạy lên trên kia thôi phòng 323 nhiều nhà quá cả nhà thì mình nghĩ luôn á mình quay thực tế nha cả nhà nói chung mình chưa đi xem thì mình nói mình chưa đi xem cứ cái nhà nào mà thấy thích cái đây thì ờ, bắt đầu mua thôi đây để vô đây có khi là trong này cả nhà hướng này hả 31 32 33 đây rồi đây cái nhà này của mình đây cái nhà này của mình mình muốn vay cho cái nhà đây một trệt một lầu đây thì có nhà ở rồi đây xung quanh đây nhà ở rồi đây là đường gì đây để mình vay vị trí chính xác luôn 33 lô 1 O23 không cái chủ yếu là số nhà này nha cái nhà số nhà 33 này này còn lô 123 là mình tìm thương cái dãy của nó lô 1 chắc là nguyên cái là cái cái à, cái, cái, cái đợt 1 hay sao á còn đường đường D10S ở City khu dân cư ấp 4 phường Thái Hòa thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương trệt một lầu nói chung là ở bên ngoài thì ở bên ngoài hoàn thiện nha cả nhà bên trong thì ờ, bên trong thì chưa bên trong thì phải phải ờ, chung là bên trong thì mình vào mình mình hoàn thiện sau bên trong mình hoàn thiện sau Đó. ở trong là nhà thô nha lát mình sẽ chạy một vòng cho cả nhà biết cái tiện ích ở đây xung quanh đây à, ở đây xác bên thì có nhà ở rồi người ta cũng làm cái máy bồn ra à, sau này mình cái hợp mình xây à, sau này sau này mình cái hợp mình xây cái, cái, cái sân trước giống như cái nhà bên này đây phía trước này mình cái hợp xây mình cái hợp xây diện tích thì để mình quay xem số nữa coi đây mình nhìn từ hướng này cái nhà này nha mình xem số diện tích là bao nhiêu ngang nem sau 15 có một lối thoát hiểm ở phía sau một mét từ vỉa hè tôi tìm đường là 9 mét ngoài từ vỉa hè mà từ từ từ chỉ giới đường thì giới đường tức là chỗ mà sao có thứ mình xây dựng là 9 mét thôi bây giờ mình à, nói chung là cái nhà ở đây thì nó cũng như gần giống với nhau hết cả nhà thấy thì dù thích khu này thì liên hệ mình còn bên trong thì gọi là thô chưa chưa có làm gì hết mình mua về thì mình tự làm mua về tự làm cho cả nhà tự thiết kế như ở đây người ta tự thiết kế hết này đó. rồi bây giờ mình chạy một vòng cho cả nhà cùng xem nha đây mình chỉ chạy ờ, một vòng ở khu này để ờ, cho cả nhà cùng xem đây thì ờ, mọi người tự thiết kế này. phía bên tay phải này thì cái cái cái cái sân nó rộng hơn á chung là ở phần nhà ấy phần nhà thì uh, sẽ được uh, thiết kế giống nhau nhưng mà cái phần sân thì mình có thể tự thiết kế và mỗi dãy thì có màu khác nhau có dễ có màu khác nhau rồi bây giờ mình sẽ chạy ra đây à quên mình quay video cho cả nhà để mình quay video lại mình quay lại để mình quay video quên mình chụp hình cho cả nhà ờ, để biết được cái căn nhà đó nha mình chụp ờ, hình cho cả nhà được biết chung chỗ này cũng được chỗ này mà ở là sầm uất cơ lắm cả nhà tại vì cực kỳ đông cực kỳ nhiều nhà nói chung cực cực kỳ lớn á sau này trà mất, của tương lai tầm khoảng 5 năm 10 năm là là, là ngon lắm á bây giờ có tiền thì cứ mua thôi mua quốc đó cũng được theo theo mình là vậy thôi bây giờ mình chụp hình chụp ảnh cả nhà cùng xem ha và bây giờ mình từ ờ, căn nhà này nha căn nhà có số nhà là 33 lô 1023 đường D10S Oxid ở đây thì thuộc phường Thới Hòa. 10 phút 4 nha cả nhà phường Thế Hò thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương và đây là hình à, ảnh của căn nhà và bắt đầu từ vị trí này mình sẽ à, từ vị trí này mình sẽ à, đi xung quanh ở khu này trong trong cái dự án này để cả nhà nắm nha sau đó mình sẽ đi ra ngoài một xíu nữa ngồi một số ngồi đường á để cả nhà nắm thêm một ít nữa rồi à, cả nhà xem video thấy hay thì nhớ bấm cho mình like chia sẻ đăng ký kênh còn ai hoặc là nhà đầu tư nào của khách hàng nào muốn mua cái nhà này thì liên hệ mình giá là 1 tỷ 750 triệu 1 tỷ 750 triệu nha cả nhà và cái nhà thì đã được hoàn thiện ở bên ngoài phía bên trong là nhà thô thì mình có thể mình vừa thiết kế theo cái uh, ý muốn của mình theo sở thích của mình cũng như là theo cái tự mình có thể mình lên cái ban thiết kế thì ở đây đều, là như vậy hết giống như uh, cái cái nhà bên cạnh đây đó, hai căn bên cạnh luôn thì có đều thiết kế khác nhau hết đó. nói chung là bên trong thì mình không biết nhưng mà ở ngoài sân thì người ta còn thiết kế khác nhau và ờ, những kênh khác cũng vậy và cũng tùy theo vị trí dụ như bên bên tùy theo cái cái mặt đường á vị trí nên là cái căn nhà nó cũng sẽ khác nhau và bây giờ cả nhà hãy à, theo theo theo trong mình nha à, cả nhà hãy theo trong mình mình sẽ đi à, một vòng ở đây mình sẽ đi một vòng ở đây nha cả nhà bắt đầu mình đi lại cái hướng à, lúc nãy mình vào thì ở đây à, mỗi con đường thì nó sẽ có một màu một màu giống nhau mỗi con đường này có một màu giống nhau và mỗi dãy và nói chung là mỗi block mỗi dãy dãy nó kia một màu giống nhau màu bên đây này màu block riêng này Đó. đây block riêng ở đây thì à, mình thấy là cho thuê nhà nguyên canh ở đây à, bán nhà cũng nhiều mà cho thuê nhà cũng nhiều và cái nhà mình đang được mình muốn quay cho cái nhà thì đó đó là cái nhà mà đó mà uh, cái nhà mua à đây cái nhà này chạy ra cống cũng gần cái nhà à, từ cái cống một đường hai đường nói chung cũng ờ, đi đi ấy nhưng mà cũng gần cực kỳ gần luôn đây là cái cống mà lúc nãy mình mới vào này sát bên cống thì à, có hai quán cà phê luôn đối với đối diện đối diện hai bên có hai quán quán bên tay trái này quán bên tay phải này đó đối diện rồi bây giờ mình đi qua bên này đây thì uh, mình thấy là bán tư vấn cũng khá nhiều anh em bán nóc ở đây nhiều đấy bán nhà cũng nhiều nữa mình không biết lý do vì sao thấy bán nhà bán nhà chắc là chắc là khách hàng mua đầu tư nhiều mình nghĩ vậy cho nên mua đầu tư thì đương nhiên người ta sau khi người ta mua rồi người ta bán ồ oh, bay lấy cam luôn kìa Đúng, chủ nhà mày lấy cam luôn rồi <laughs> đây ngồi ngữ Minh Anh rồi ở đây thì mình thấy được cái là tiền ít nhiều lắm nha cả nhà à, đa số là là mọi người vào đây người ta kinh doanh người ta mở ờ, cửa hàng nhiều và đặc biệt là bất động sản nhiều văn phòng bất động sản cực kỳ nhiều luôn như là khoảng ờ, năm bảy căn nghĩa là có một cái văn phòng bất động sản còn đây là shop em bé gạo chuyên sĩ quần áo trẻ em đây là shop may chuyên sĩ à, túi sách phụ kiện hàng tư cớ hàng thời trang nam nữ đầu tư đại tháng ngành nghề kinh doanh nhà bán hay cho thơ Happy Group xây dựng này đường qua đường đó là đường gì D 25m N 5m chung trong này kinh doanh nhiều lắm cả nhà à, mình đi ra đây thì mình được biết à, ra ngoài này nó có cái con đường đi ra phía cổng cổng à, thứ hai của cái dự án này nè mình chạy ra đây cả nhà biết cổng thứ hai luôn nha bánh kem hành nghiêng có cành uh, chăn nuôi đây cổng thứ hai đây đây là cái cổng thứ hai này rồi mình chạy xuống dưới kia luôn rồi còn cái phía nhà bên tay trái này của mình là hình như cái nhà này là nhà được kinh doanh đó tức là mở cửa hàng này kia gọi là shop house á nếu mà quanh đó rồi à, trường mầm non này không bên trái trái này là, là nó kinh doanh đó như ở là hình như không có à, trường mầm non này hoa sen mỹ phước này cái cái cái cái à, bên trái trái này của mình chỉ mà xinh xinh cả nhà đang thấy đây là chủ dự chủ dự án người ta giữ lại để người ta kinh doanh đó người ta mở trường này trường mầm non hoa sen mỹ phước đúng không đó đó cả nhà thấy màu không còn bên tay phải này là nhà ở này cho nên là nó thiết kế nó khác này mấy cái mấy cái mà nhà thiết kế nhà ở thì nó khác hoàn toàn còn cái đây là viên một cái cái à, cái cái dự án mà đó cho chủ đầu tư người ta mở người ta kinh doanh sau này tại vì theo cái lượng mà dân cư vào đây mình sinh sống sẽ nhiều lắm hello hey anh lát nên quay lại còn đây này à, đây là là là cống sâu này đây là cống cống cống sâu của uh, của Mỹ à, và của cái dự án à, Oxit này à, mình đi, đi tay phải này mình đi tay phải thì, thì, thì mình sẽ à, mình qua cầu nói chung qua cầu này cái nhà giữa hình dung thì sẽ vừa Mỹ Phước 1 mở rộng còn mình đi tay trái này nè đó, bây giờ mình sẽ đi tay trái này, lên này để mình về lại cái cống bên kia đó, thì đi tay trái này là là là là là, là mình sẽ vừa lại cái đường vành đai 4 cái con đường này là cái đường D11A đường 11 a nha cả nhà con đường mà mà mà cái cống ờ, thứ hai của cái ờ, cái dự án ô này này hả? Cái nhà thấy không ạ à? thì mình mình chạy một vòng đây cái nhà thấy nha lúc nãy cái đầu video là mình vào cái cống ờ, đường vành đai 4 còn cái video thứ hai này cái, cái video mà gần cuối này ấy, là mình chạy đi cái đường cái đường sau đây đây đường DA2 còn cái đường vô dự án là D28m D28m này Oxid City thành phố của bạn Bình Phước 4 Bình Dương đây là hệ thống siêu thị mini chi nhánh 12 cách 700m number one number one siêu thị hệ thống siêu thị này của của, của uh, chủ đầu tư á thôi bây giờ mình chạy lại hai đứa em kia để mình ờ, mình mình hỏi giá đó giá ở đây như thế nào rồi là những cái căn bán như thế nào còn bao nhiêu thì chủ đầu tư bán như thế nào thấm biểu viện hiền hiền city uh, bánh kem hình như nói chung là cả nhà vào để sinh sống là có đầy đủ nha cả nhà có có đầy đủ ờ, các tiện ích cho nên cả nhà không cần phải lo nha rồi vậy thì cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha còn muốn mua nhà tại đây thì cứ liên hệ toàn à, sẽ có nhiều kênh khác à, toàn sẽ uh, cung cấp cho cả nhà ngoài kênh lúc nãy vừa vang à, bây giờ mình tới mình hỏi anh em này mình kết nối thì chị chắc chắn sẽ có nhiều nhiều nhiều, nhiều cây cho cả nhà thứ hai nữa mình chịu khó thì ở đây cũng có nhiều ờ, cây nó bán ở cả nhà xem tới hay nhớ bấm uh, chia sẻ like cho toàn nha xin chào và gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.